Vâng, xin kính chào toàn thể các anh em trong Hiệp hội Nhôm kính Việt Nam đã đến với kênh video máy nhôm xin pha nhập khẩu của em Toản Thì trên màn hình anh em đây chính là ờ, tổng kho máy lớn nhất miền Nam của công ty Amazon à, với đầy đủ các dòng máy ờ, nhôm xin pha nhập khẩu để cho anh em chọn lựa Đấy Và anh em có thể đây cái dòng này, cái dòng này là dòng 08S ờ, sử dụng motor vuông lưỡi cắt lên nền trục này, hai bên sẽ là để bệ thép cũng sử dụng ở thân bệ bằng thép hộp máy chiều dài 5 mét này Đấy, như dòng máy này em một hàng dài và sâu bên trong nữa thì đó là khu ờ, trưng bày khu trưng bày thế là khu máy móc sẽ được nối điện đấu điện sẵn để anh em có thể tới và anh em test trực tiếp luôn anh em có thể cắt và ngay đến động cơ và có thể xem kỹ về máy hơn khu bên ngoài là khu là máy móc sẽ được uh, vệ sinh và anh em uh, máy sẽ được quấn lại và một số dòng máy từ bên nhà máy nó sẽ còn nguyên vẹn anh em nào mà có điều kiện hơn thì có thể đầu tư dòng máy CNC ờ, này đây là đời 08 CNC cắt hai góc Đấy. đầy đủ các mẫu mã để cho anh em lựa chọn đây là khu trưng bày máy móc thì anh em có thể tới tận nơi và có thể là trải nghiệm thực tế à, sản phẩm này cắt thử nhôm và nghe tiếng động cơ Đấy, những dòng máy à, đời 06 và 08 mini đời máy 08 bên trên này sẽ có máy phay máy phay à, và máy cắt sẽ đều có hai hệ thống à, phiên bản hệ thống điện là điện một pha và điện ba pha Đấy, đây là cái dòng máy phay này. Có thể một số anh em sẽ không biết cái dòng máy này Đây là dòng máy phay mà sử dụng motor vuông nha anh em Đây Máy phay sử dụng motor vuông Cổ bi cao này Và dụng motor vuông công nghệ của Ý Cực kỳ là khỏe và motor cực kỳ là êm Đấy, Dòng motor vuông thì nó là dòng cao cấp rồi đây và con máy ờ, thứ năm nếu anh em nào có điều kiện anh em sẽ đầu tư con máy này đó là máy ờ, thứ sáu à, máy thứ sáu đó là máy quét khóa máy quét ổ khóa đây những hệ thống máy đột dập nhôm hiện tại thì nó sẽ có hệ 55 và hệ 93 hệ 55 bắt cạnh nhôm topan đấy thì đây đầy đủ các loại dập cho anh em đầu tư luôn anh em ờ, theo dõi kênh thì nhớ đăng ký kênh thì em sẽ luôn luôn ra những cái video để à, giới thiệu về các dòng sản phẩm về đặc biệt là những dòng máy cắt nhôm hai đầu để cho anh em có thể là ở xa mình trước khi mình lên đến kho máy tìm hiểu thì anh em sẽ coi coi qua hệ thống video để anh em biết thêm nhiều máy móc trước để anh em cân đối để đầu tư để trong này còn rất nhiều nhiều máy nha anh em Đấy. À, cảm ơn anh em đã theo dõi video nếu anh em nào có câu hỏi băn khoăn thắc mắc thì có thể là bình luận ở phía bên dưới video Đấy, thì em hoặc là liên hệ đến số hotline 0982 432 686 em sẽ tư vấn và trả lời trực tiếp những câu hỏi băn khoăn của anh em à, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại anh em